Chào mừng đến với dịch thuật Haco, công ty đi đầu trong lĩnh vực dịch thuật tại Việt Nam, đã có 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Đến với Haco, bạn sẽ được cung cấp những dịch vụ dịch thuật hàng đầu. Haco có 5 ưu thế vượt trội so với những doanh nghiệp cùng lĩnh vực, đó là bảo mật, giá cả, tốc độ, chất lượng và kinh nghiệm. Ngoài ra Haco còn hỗ trợ những dịch vụ liên quan, như công chứng từ tư pháp đến tư nhân đảm bảo hợp pháp, có hiệu lực pháp lý, công ty cũng nhận sao y có dấu với độ chính xác 100%. Với tầm nhìn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, HaCo còn mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình sang dạy tiếng Việt cho người nước ngoài với giáo trình đạt chuẩn Viện Ngôn ngữ Quốc gia, đào tạo biên dịch các thứ tiếng, cùng với cho thuê phiên dịch viên chuyên môn cao. Vậy bạn còn chờ đợi gì mà không liên hệ Haco, công ty với kinh nghiệm 20 năm trong ngành, đạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, gọi điện thoại ngay, hotline 0983 820 520